Fuck you Poppy Fuck you Brand nhưng mà tao không có lựa chọn nào khác có buồn Boom trông qua quyết tấn công Let's fucking go Mày biết mà <laughs> Oh shit Team mình nhìn đẹp phết đấy chứ nhờ kiểu cùng một tông màu luôn đấy chứ Yeah. À? Ừ nhìn team mình kìa cùng một tông màu luôn Toàn team với săn kìa Holy shit Oh fuck cái gì kìa à? Oh shit ok Nhôm Nhôm Nhôm Boom Oh god Ok <laughs> Yo fuck him up Tại sao nó lại không chạy đi mà nó lại đánh nhau đấy Boom Quá ghê Quá ghê Rồi đánh nhau đánh nhau đánh nhau ông cầm mình Đâu rồi Oh god why Ok Rồi Evelyn lên mid ra mid lên top mà You biết Tức à? Thằng nó thu gì vậy? Akali You fucking bitch Boom Ui Ồ oh, phát tao có rồi rồi, tao phải đuổi theo mùi máu Tao phải đuổi theo mùi máu Fuck you Boom <laughs> Lời lời lời Yo có con một máu kìa xem nào này Khi nào là phải cùng đó Yeah. Nhèo Nhèo <laughs> là thu đi kệ nó không? Tao không nghĩ là kệ được nó, nó đánh khá đau Sao kệ đi nhìn nè Đánh thu nha, kệ nó Ok Cái rồi Đánh tiếp đi, kệ nó Kệ nó, đánh tiếp đi Ôi, không sắp hết bản trụ rồi Ôi, Ôi không có đam rồi chạy rồi <laughs> chạy rồi <laughs> the revenge of the dog Okay. The revenge boom <laughs> Let's go You bitch come here bitch Boom lên Chui gì Nghe em đắc chế giống hỏi Bao giờ mong chẳng mặt với cả Cắt mơ You fucking bitch Boom Chui gì <laughs> Yo cố lên Đi mình chết Oh wow Mạnh em Dí ờ, trả thù Đi Boom Revenge Boom <laughs> Cẩn chân ra cẩn trơn <laughs> Ừ đúng rồi quên cẩn chân này nhở, Fuck me, Nó con r, Khống chế đi khống chế đi Con r luôn Ôi, ôi dồi như thế đi What the fuck Mét không sao nữa. Ủa luôn. Vãi cả nó lại hồi rờ rồi Hồi mau Hồi mau Hồi mau Oh god, hồi không kịp rồi, quá buồn Đừng lo, tao đang đến để giết nó đi Ừ, ừ oh god, ở đầy vào trong kia Ừ, bụp, ôi Quá buồn Bụp Ôi giời đất ơi, ok, ta đi về đây Mày muốn ta về em game luôn đâu, ta về game game đây What? Tao đi game đây con chó ạ. What's up boy? What's up? Ui con đi vào đi kìa. Shit. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Boom. <laughs> Last one in go. Thằng chỉ mất dạy quá. Ta sẽ không ok. Nu nu. À. Let's fucking go. Ôi. Phá si in Bùm Ok Oh no, chim ra đang lên cân đôi chuyện gì đây Bùm, chó chân Oh god Ok <laughs> Cầu tuyết trong truyền thuyết Nhéo Boom Team again Ô, quá dễ Nhéo Boom You fucking bitch Easy <laughs> Holy shit Nhéo Boom Yeah <laughs> Nhéo Cầu tuyết trong chuyên tuyết Boom Boom Miệng Boom Ok, này Yeah Boom Boom Thì gì Tốc hành luôn, tốc hành luôn Nhôm Boom Ôi không, không đủ đam Ôi không Tao vừa làm cái gì vậy Boom Ô, <laughs> oh, đi xin đây. có up, boy? Oh, fuck. Oh, wow, chuyện gì đây? Ok. Oh. <laughs> Câu tuyệt trong truyền tuyệt. Nhào. Boom. Quá gì? Đâu rồi? Bây giờ. Nhôm, phát tung. Quá đã, quá đã. Trong bụi, trong bụi, trong bụi á. Đó. Boom. Prrr, prrr, prrr. Nhôm Easy What the cả à? What's up boy Boom yeah. <laughs> Coming Gì nè Ủa cái gì What What Where you at dude What's up What's up <laughs> Aw man Luôn Nhôm Ê. ra quả xịn nó 100 tiền Ui, luôn nó nó 100 tiền mày ạ anh buồn vậy buồn cười wow. <laughs> Vâng. oh wow ôi không ui rồi cái gì kia holy shit mày bắn bố mày này yo nó là thần đi xin holy shit đi xin em đi xin Oh god, thôi xong thằng này rồi. Oh no. Oh, nó nhiều đam vậy. Holy shit. Yo, xin ra OP. Cái tầm nó. Vai xin ra OP. À. Nhá. Ôi không. Hỏi tiếp. Double Boom. Ok. <laughs> Linfin nó đang rất là hype luôn đấy kiểu nó đang có phản thời gian rất vui luôn đấy Cầu tuyết trong truyền thuyết ô Linfin là bằng kia nhưng đây là cầu tuyết trong truyền thuyết bùm cần chụp ba cần chụp ba cần chụp ba cần chụp ba <laughs> để nó đi no thằng Morgana no Yo, nó đang đi tìm đường cứu nước tiếp kìa Tao là phản quốc